Ok, xin chào bạn đã trên ủng mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ quay một video mà thông báo các bạn nè Về một cái vụ việc nha các bạn Mình không tính mình sẽ up cái này lên tag cộng đồng cơ nhưng mà mình lại không biết up Nên mình sẽ quay video này vậy Lý do tại sao mình ờ, có mình sẽ thông báo Thông báo này là về cái gì thì mình sẽ cho bạn xem lý do hôm nay mình có làm video và là cái intro và thì mấy bạn ở không biết rồi ha có đã xem trước rồi thì biết nha là mình sẽ đợi đến Roblox bật lên đó, rồi mình sẽ làm bài các thứ thì các bạn sẽ hiểu mình nói gì mình sẽ vô Roblox Blockfoot cái mà bạn sẽ hiểu chắc chắn bạn sẽ hiểu và mình nghĩ là có rất nhiều bạn bây giờ đang gặp hiện tượng này trắng luôn một xu kẹo có thể một số bài bạn có thể chưa chơi bình thường được nhưng mà mình thấy phần lớn hiện tại bị lát máy không ạ ok mình sẽ ý video này đây là vì trước tiên mình vào blog food bạn thì là không phải để quay video và blog food đâu mà mình sẽ chỉ và lý do mình thông báo cái này dạ ok mình đang ngồi lại hơi quên giờ mình sẽ chém một chia và như mấy bạn đã thấy mình 114 battery tức là mình cần cày thêm chém một chia rồi, đúng không ok đây mình sẽ chèo lên này đánh boss đó có bó nè rồi mình sẽ làm thử vài cái này đi các bạn thấy nó hơi rực rồi đúng không quay phim thì đúng là chẳng vậy nhưng mà chút nữa mấy bạn sẽ thấy vui hơn giờ mình sẽ tạm đánh này con nếu nếu mà đánh được thì hết thông báo và không thì thôi à, nhưng mà nhiều khi quay video nó, nó lại không ra cái thông báo nó ra cái mình định nói mà nó lại ra cái khác thì sao ta ừ. đó đây là hơi lát thôi cho video quay video và thì nó lắc lắm nhưng mà cái lúc mà không quay video thì mấy bạn con thì mình sẽ có thể chỉ bạn lý do luôn nha do giờ đang chơi do giờ thì à, đang quay sắp tới một uh, sẽ làm kia thì mấy bạn có thể sẽ mấy bạn sẽ biết sớm thôi từ từ giờ thử để tập trung đánh boss nè Nó đánh được thì mừng, còn không thì thôi. Nếu đánh được mà kiểu không có hiện tượng nữa thì thôi nè. Mấy bạn uh, rồi mình ngẫm mọi mấy bạn thấy mình ngẫm bình thường thôi video nào mà, mà mình mấy bạn xem video mình chơi chấp giá đó rồi kia thấy mình uh, ngẫm thì thì rồi đó ủa mà sao cái lúc mình uh, quay video thì nó không phải hiện tượng mà sao lúc mình quay video đó là mình chưa thấy hiện tượng đó ta mình không nghĩ giờ mà có thể chơi giờ đâu giả này nó trước nãy từ nãy giờ vô là bị rồi đó bị trước sớm rồi đó lắc thì chứ rồi đấy giờ máy mình nó hơi bị lắc rồi có thể sắp và gặp hiện tượng rồi đó rồi hiện tượng rồi nè thấy chưa bạn đó là cái máy mấy bạn thấy hiện mình mấy bạn biết cái hiện tượng mình đang nói là gì không đó chính là cái máy của mình đó chính là mình chơi block blockfoot nó bị lắc nó quá là lắc luôn bị đứng yên luôn nè các bạn nhìn nè mình cầm ba bạn được sự kết hợp hoàn hảo nè chút xíu nữa bạn ok mấy bạn thấy hiện tượng mình nói là gì không mình sẽ thử làm ok xin chào bạn mấy bạn thấy hiện tượng mình nói là gì không mình sẽ làm sự kết hợp cho bạn xem này đây cầm kiếm đó cầm ờ, cái sự đuôi katana đó và kết hợp lại đó cầm cái đèn mà cầm cầm cái đèn và cái kiếm luôn và đánh đèn và kiếm được luôn đó <laughs> bắn xuống mới bạn thấy ảo không nè cái chơi reload điên á nó có reload điên hoài luôn từ mấy phút rồi đã 7 phút rồi thì em mới nói cái hiện tượng này á, thì chắc mấy bạn cũng hiểu đúng không từ từ có ở này cũng được nè ok mấy bạn vừa thấy hiện tượng kia xong mấy bạn chắc cũng hiểu đúng không mình cũng xin thông báo với loại luôn có thể mình sẽ tạm nghỉ quay video về Roblox có thể mình sẽ chuyển qua quay Minecraft cũng được chẳng hạn vì nó Minecraft nó không liên quan đến mạng mới mặc dù quay VM bạn sẽ nhìn nó cực kỳ lắc luôn hoặc là quay mấy cái nào khác đó chứ mình sẽ không quay về Roblox đâu lý do là tại sao vì game rất là lag mình không biết tại sao game lag nhưng trong kia bạn mình nói cho bình thường mình biết tại sao game lag và nhưng mà mình xem mà về của anh PT Gaming á mình thấy hiện như mấy cái cáp cáp quang ờ, của Việt Nam ấy Việt Nam có 7 cái cáp nha nhưng mà hiện như ở biển thì là đổ thì nó hỏng mấy cái cáp mấy cái cáp rồi đó còn đúng một cái rồi cái khiến cho người ta chơi chơi rất là giật lắc gì thứ và kết quả là minh cũng bị vậy thôi và chắc chắn mấy bà sẽ cũng sẽ tự hỏi mấy bà cũng sẽ hỏi cũng sẽ có thể sẽ hỏi rằng là uh, tại sao bạn không tại sao bạn không quay video trên điện thoại đi hay gì đi hay chơi cái ipad điện thoại gì đi thì mình đã thử rồi nha bạn mình đã thử hết trơn rồi mình đã thử quay mình đã thử chơi trên cả trên điện thoại và ipad và kết quả là sao vẫn đứng máy nên mình có thể sẽ tạm nghỉ ý quay video về roblox nha bạn tất nhiên mình có thể sẽ rail ra VM nhưng mà cần phải là về cái khác chứ không thể ra VM về Roblox được vì nó bị đứng à, VM mình à, chủ yếu nói thế thôi giờ xem sau VM này á mình mong cho dù mình không ra bất kỳ VM nào về Roblox nữa mình mong các bạn hãy cho mình một cái một cái một cái này nè các bạn mấy bạn hãy cho mình một cái subscribe đi đây đây ví dụ như đây là video của mình đi là lộn thế mà lại lộ mình sẽ thử vào video của một youtuber nào khác nè đây đây là, đây là kênh youtuber nào khác nè ví dụ như nè mấy nè mấy bạn mà vào kênh của mình á nếu mà bạn sẽ thấy cái chữ subscribe và like này thì mấy bạn hãy ấn vào cái nút này nhé và ấn nút này và nhớ từ từ à cái intro nó bật lên nữa từ từ đây mà ấn này à. cái này mình uh, ví dụ thôi đó ấn xong rồi mà hãy kích vào nữa nhấn vào cái chuông ô oh, để mình à, thông báo sớm nhất từ kênh youtube của mình nha rồi mình nói xong mình đăng ký chung